Hello, xin chào tất cả các bạn Mình chính là Khế Chơi Channel, còn được gọi là Ma Channel đây Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn một bé búp bê giấy tự làm Ở tại nhà um, Bé này có thể có khớp luôn nha Đây chính là bé búp bê giấy tự làm ở tại nhà Có khớp luôn nha, có khớp, búp bê giấy có khớp Làm tại nhà luôn nha, tự làm nha các bạn <laughs> Khớp, đây nhá, đầy đủ luôn Khớp đầu khớp uh, khớp tay khớp khuỷu tay đây này cũng thế thôi khớp tay khớp khuỷu tay đó đây khớp chân khớp đầu gối đây khớp chân khớp đầu gối nhưng mà nếu mà à đây các bạn đây đây là hông đây là hông hông có thể lắc được nè tiến tiên hông này lắc được đấy các bạn la la đây quay gần cho các bạn đây chính là cái home này thế là còn nếu mà đằng sau thì lộ ra hết cái đinh đây lộ ra hết những cái viên này luôn nè cái này là để làm rất là lâu đấy các bạn nhưng mà đối với mình ý, thì làm rất là nhanh bây giờ các bạn ơi ok um, bây giờ mình sẽ giới thiệu mặt của mẹ mình làm nha mẹ mình tự vẽ luôn bây giờ bạn này có một uh, cái váy một cái đầm đó cái nơ đứng nơ đây luôn nè bây giờ mình sẽ thử mặc nha mặc cho cái biển mà thế thế đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đan đan đan đan đan đan đan các bé ơi ờ, mình đã mặc xong cho bé này rồi rất là xinh mình cũng có làm một bộ tóc cho bạn nè à. chứ nếu mà không có tóc ý, thì sẽ là xấu bộ tóc này là màu kem còn <coughs> má luôn nha Trang bé này rất là xinh đúng không các bạn? Ý, siêu xinh luôn Bộ tóc mà hợp với bé này rất là siêu xinh Thì... Quá xinh, siêu xinh luôn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên thôi các bạn nếu các bạn video này cho mình like đừng quên đăng ký chia sẻ và like các bạn đường đi bộ tóc của Phi